người ta nói ngày lòng buồn nhật là ngày trời đổ cơn mưa mà sao mây đen đêm nay vẫn chưa về lắng nghe đêm gió buồn nhẹ trôi thả hồn giữa bao suy tư muôn phiền một ngày vui đến giữa vạn ngày sau. Mr. Brazil, feet long line. thấy trời vơi dính trong lòng nụ cười lại dẫn ngàn lời chưa nói đêm những đồ vơi hạt mưa làm rơi chắn che đi im bao lòng em đôi đầu nụ hôn xưa nay đã của nhau ta là của nhau là khi cả hai vẫn chưa biết nhưng rồi được nên chuyện tình nụ hôn hờ nào có sao nhưng ngờ được đâu cuộc đời đổ sâu những xa hoa xanh ham lời mình lìa xa sẽ như chẳng thể hôm nay nắng cứ yêu thôi nhẹ nhàng đi Reisen. ta của nhau là khi cả hai vẫn chưa biết nhưng dối đưa hai bên chuyện tình đủ bộn bề nào có ra nhưng ngơ đường đầu cuộc đời đổ số nhân xa hoa xanh ám lời mình lìa xa dễ ngang trong thế quay về lặng nhìn ai đang đi bên một người lặng lẽ buông sao không đành thầm cứ yêu thôi nhẹ nhàng bên ngàn nỗi đau lặng nước mắt sau ngàn nụ cười thì đâu phải cố chấp đến như vậy lặng lẽ trên trên mỹ ai dập dịu như khúc ca buồn dòng cảm xúc không đến ai yêu được ai lặng nhìn ai ai ai có người cười cho nhẹ nỗi lòng thế sao không đành tâm nhẹ nhàng bên ngàn nỗi đau